em à, em Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé hôm nay à, em tiếp tục uh, uh, chuyển uh, kiểm tra con ong chúa non này uh, để nở ra thì chúng em sẽ chuyển qua bên một ổ hôm qua mất chúa các bạn nhé từ hôm qua em thay chúa đấy không phải mất chúa em thay con chúa già bắt con chúa non này qua bên đó bây giờ có hai phương án là một là em bắt con chúa non này qua bên đó hai là em cắt cái mủ chúa này bỏ con cái ổ bên kia chúa già hôm qua là em có chia sẻ một cái video á à, bỏ bỏ ông chú già thay ông chú non nhé hôm nay chúng ta lấy chú non này sẽ thay ông chú già à, khả năng anh sẽ cắt mũ ông chú này đi qua bên đó các bạn nhé con chú non này mới mở nở xin quý chị cùng xem và nhớ ủng hộ em Tony Tiến nhé rồi em sẽ chuyển camera ờ, sau ạ em lấy con chúa đây em sẽ chuyển qua bên đây ạ các bạn nhé chuyển ra ổ bên đó rồi đây em quang cảnh em sẽ quay dần vào đây ạ các bạn anh đã cầm con dao rồi anh sẽ cắt một cái mũ chúa cái mũ chúa non này anh sẽ cắt Mày, ừ. cắt luôn giữ cả một chú nữa nè nó nhìn bên đấy cả cục luôn á khiếp nó bay nhanh nhỉ hả bắt à cái này mà mình chúng ta mà không không không bắt con chúa này là chút nữa nó sẽ tách đi ngay các bạn nhé anh bắt đi anh bắt đi thì anh cứ bắt đi để tôi à, có được vô rốt được thì tôi nhốt cho cái này à, em quay phát trực tiếp thì không thể à, không thể được các bạn nhé không thể zoom lên được ạ mong quý vị thông cảm ạ để chia sẻ lên trên nhóm các ạ à, tách đàn các bạn nhé tuyến chưa sẽ tách đàn được chưa Thưa là con Hả? con à nó giữ lại cái giữ mù chúa à? nó sợ ấy không sợ hỏng đấy không dựng này này thế dựng này anh bỏ đi kệ anh tôi thì uh, em ờ, nghiệp dư để em cũng sợ đây đây cái này nhốt chúa các bạn nhé hai ba con trong đó tí em sẽ quay uh, cho quý anh chị xem con chúa thế sau ấy đây cái ổ ong này, các bạn này cái mủ chúa này xem cái mủ chúa à, chúa này khoảng mủ chúa này khoảng mấy ngày giờ là ở đấy chưa kiểm tra được chưa à, chào bạn đang xem nhé bạn gì đang xem mà mình chưa quên mình chưa chào bạn đấy, à, ờ, bạn hãy comment này mình biết nhé đây là cách à, bạn quan tâm đến ong chúa thì đây là con chúa đây ạ bỏ bỏ bỏ đang cầm nhé đây có ba con nhưng mà kệ có hai hai con ờ, nói một con to cái đu đuôi ít em nhìn em biết rồi sao sợ ra cái chúa này chúng ta phải hết sức cẩn thận nhé các bạn nhé đây con con trên cùng nè con trên cùng là con à, con thứ hai giờ con thứ hai con to hơn nhé một con to hơn mới là con chúa đó chúa non mới nở ra đây nhìn cái cái đít uh, nó không đen bằng nhé nó đang uh, đang à, vàng nông tơ nhiều các bạn ạ để hai con thì có một con nhỏ hơn nữa các bạn một con nhỏ hơn là con chúa nhé còn anh đang à, kiểm tra lại cái, à, cái phần phần à, muống chúa đấy đây như quý anh chị thấy một vùng ong nó thùng lại này nó bảo vệ cái à, cái chúa nhá thường thường là chúa em à, chia sẻ anh chuyên gia anh nói rồi thường thường cái chúa này ra là nó sẽ giết cái con mủ ong chúa kia nhé nhưng mà cái này do quân nó bảo vệ nó không cho con này không cho con ong chúa này xử đi các bạn nhé vì nó biết kiểu hiện tượng mất chúa rồi nó sợ mà tay xích hay gì đấy anh đang kiểm tra cái cái mủ chúa đấy khoảng mấy ngày đấy anh chưa mủ chúa đó Mùa lúa hiện tại nó ra khoảng mấy ngày nữa nữa. À, thế thì, đúng rồi thôi. Trong ngày nay ngày mai mà chúng ta mà không không không ờ, không tách ngay thì ờ, nó tự tự tách đi các bạn nhé. Rồi đây giờ giờ còn một con chúa các bạn này này. Nó con ong ờ, ở đó thì giờ một con chúa thôi ạ. Đây còn một ông chúa non này mới mới nở các bạn nhé. Không biết giờ, giờ chính xác thì em chưa nói chính xác còn nở một là đêm hôm qua hoặc là à, sáng sớm nay các bạn nhé đây mủ ông chúa đây các con chúa đây ạ nó nó không đứng yên được đâu các bạn nhé anh đang kiểm tra lại cái mủ chúa đấy xem là nếu mủ đấy mà nó đảm bảo thì khoảng tầm trong ngày nay hoặc à, mai là nó nở tiếp các bạn nhé thường thường là con ong chúa này nó ra trước nếu mà không có chúa kia là nó sẽ cắn cái mủ chúa kia bị ra các bạn nhé nó sẽ con tính tính con chúa này cắn cái mủ ong chúa kia nhưng mà hiện tại giờ cái đàn này bảo vệ cái mủ chúa các bạn nhé nên bọn em không cắt được cái mủ nữa đây, cái hiện tượng này em chia sẻ cho quý anh chị biết không thể cắt được mũ ong chúa các bạn nhé em phải bắt cái con ong chúa này đi ạ em ờ, đã kiểm tra con ong chúa này là à, hơn 10 phút rồi mới bắt được con chúa này các bạn nhé nó từ cầu này này bay sang cầu bên kia sợ nó bay mất các bạn nhé Và như vậy thì ờ, bọn em sẽ bọn em sẽ quyết định ờ, bỏ chúa này qua bên ổ chúa già con chúa già hôm qua bọn em vất đi rồi đó em sẽ tách qua bên đó nhé Thôi ờ, được rồi không có thì cất vào đó đi. Cắt Hả? Cắt. Cắt à? Để chú này lại phải không? Cắt lại một cái. Thì đấy còn hai cái. À, hai cái à? Hai cái thì anh phải cắt một cái để anh kiểm tra kỹ giờ có hai cái các bạn nhé. Không nên để các bạn ạ. Nếu mà ra mình có để là bị uh, ờ, nó lại tách hoặc là con chúa kia bảo vệ nó lại tách. Giờ anh khoét thôi không? Không cắt được anh khoét một lỗ không? Vất một cái chúa đi không? Đấy, anh anh đang khoét ờ, để cắt một chúa các bạn này, nó bảo vệ kìa ừ, quân bảo vệ cơn dao với các bạn đấy nhỉ đó anh cắt được anh cắt không cắt anh ờ, bỏ một miếng này là được rồi các bạn ạ đó anh đang khoét một miếng không biết thế sao mà quân nó bảo vệ nhiều quá cả có đầu dao luôn chúng ta cắt nên tránh vào con nó đỡ như các bạn nhé chào bạn đang hai bạn đang xem với bạn nào xem thì hãy comment mình biết mình chào nhé chưa có bạn nào comment mình không biết ai nhá rồi cắt được cái mũ đây anh bỏ mũ đi không không có nào nó bị hả nó bảo vệ khiếp bảo vệ khủng khiếp đó các bạn ạ đây em là cận cảnh cho quý anh chị à, khách à, chia sẻ về ong nhá nên rất mong quý anh chị xem và ủng hộ rồi đây mù ông chú anh đã quét rồi đó cái đấy bỏ luôn cái mù này mù lon rồi mù này chưa ăn thua không dạ rồi dạ anh cắt anh cầm mình à, nó đầu đen rồi các bạn kìa đầu nó đen, đã đen rồi đó nó bảo vệ mù các bạn nhé nó biết vì hiện tượng là cái này là bị uh, mất uh, mất chúa bọn em đã xử chúa lâu rồi ạ cái này anh hay cho chúa đi lắm các bạn nhé nhưng anh em nào ở khu vực gần địa phương đồng hới quảng bình là anh hay cho mổ để cắm vào là sống ờ, có đàn đấy các bạn nhé để nó sản xuất con nó cho tốt ạ đây con non này là chắc chắn là đẻ tốt các bạn nhé thì bọn em là thường nuôi chúa non khoảng tầm 6 đến 8 ờ, tháng rồi. đến 9 10 tháng là chúng em là loại rồi tức là còn sống em bọn em vẫn loại đi nhé vì nó già nó đẻ kém hơn các bạn nhé cái này em sẽ bỏ vào ổ kia là xong ok thôi nó sẽ ờ, sinh sản còn tự ra luôn à? Biết rồi. À? Ờ, à. Rồi rồi để đấy đấy. Chú tự ra à? Rồi cứ để đấy anh cứ để đấy. Chúa con chúa này tự tiền bị tỉ nở nhé các bạn nhé. Nếu may đây chưa? mọi em mà không phát hiện nhanh nhanh chút nữa là nó đi tự tách đàn các bạn nhé. Tách đàn thì chúng ta lại mệt nhé. Ngồi đang ở nhà đây thì chúng ta lại phải đi gom quân lại thì mệt lắm các bạn ạ, mất thời gian lắm. Nên rất mong quý chị nào mà nuôi ong thì hãy à, tham khảo cái video này em chia em chia sẻ video từng à, từng video trên à, của kênh Tony Tiến Sơn Đồng quý anh chị à, thì mở xem và tham khảo nhé đây con chúa này chuẩn bị ra này các bạn này em tưởng ấy chứ con chúa già rồi nhé đầu có đen đen rồi đây chuẩn bị ra chuẩn bị nó bay nó như vậy là nó là ba ba mũ ông chúa các bạn mà ông chúa này giờ xem cần cho ai không tội thế anh chưa hả ông chúa chuẩn bị nở đấy giờ mình không ăn được các bạn nhé sữa ông chúa ăn rất tốt mà mình không thể ăn được ạ đây, cái mủ này khuyến bị à, nở đây các bạn này hai mủ đây thì khuyến bị mở này cái con này sẽ nếu đúng ra thì thường nó cắn chết các bạn nhé nhưng mà do quân nó bảo vệ quá nó không cắn được ạ đây em sẽ đứng sang bên đây quý anh chị xem ạ đây, quý anh chị xem thì thấy hay thì hãy à, hãy comment à, và cho em ý kiến nhá đóng góp ý kiến nhá để em phát triển kênh và phục vụ khán giả tốt hơn ạ đó cận cảnh nha à, em đã nha à, quay à, ông chúa đây quý anh chị nhá rất mong quý anh chị ủng hộ em ạ à. đây con ông chúa em đang rút trong giỏ đây đây rồi bên đó thì anh đang bỏ cái cầu vào ạ đã yên ổn rồi các bạn này còn con đây con đây con gì đây anh chưa ừ. giống giống chúa hết đấy đang bỏ đó ra rồi đấy hả đấy con thì nở ra rồi giờ nó ra rồi nhanh thế à đấy à ừ. ô nở ra nhanh thế đây cận ừ. cảnh nở ra rồi các bạn này dạ. à nở ra rồi các bạn này bây giờ sao đây thì bắt bộ qua bên bên kia thôi thế cái, ừ, cái này Hả? cái này sao anh đang bỏ một con à, chúa đây các bạn nhé <laughs> rồi em đã đi theo anh đấy ạ sẽ bỏ đang ổ bên kia thôi cái con ấy tự nở ra rồi các bạn ạ mải nói chuyện phát nó nở ra luôn các bạn này nhé con chúa anh đang cầm trong tay anh <laughs> tôi bỏ ra mà có con này nữa <laughs> nở nhanh thiệt các bạn à đấy không nhanh nó đi luôn các bạn nhé thấy à, cái à, chị chị chủ kia thấy bọn em hai ông này hay chưa chứ không có thì đi mất rồi các bạn nhá. đây là cái bỏ con con chúa kia vào nhé các bạn nhé còn con chúa này của em thì thôi ạ à. đó anh đang bỏ con chúa đấy vào thôi ạ à. là con có chúa đó nó ngửi mùi chúa nó sẽ được nhé các bạn nhé nên cận cảnh ghép à, chúa đã, đã hoàn thiện và đơn giản nhé các bạn nhé con nào cũng khỏe mạnh cả các bạn ạ à. giờ con này sẽ rốt bọn em sẽ giữ xem là thay để thay con khác các bạn nhé đó đang ở trên tay anh kìa đó đó đó mà chúng ta bắt phải cẩn thận các bạn nhé không biết đít bọng và đít nó không đẻ được nhé Thế đơn giản là cách cái ổ chúa này hôm qua là bọn em đã thay con chúa già rồi các bạn này anh để nhẹ nhàng nó bò vào nhé bò rồi rồi được rồi anh sẽ đậy vào nhé các bạn em tính bỏ này vào nhưng mà cuối cùng là có con đấy bắt được luôn là bỏ vào luôn các bạn nhé nó đẻ ra mới tập bò thì chưa bay được các bạn ạ để chúng nó bay nó mất luôn này đây cuối cùng là anh hôm nay số anh em hên được hai con chúa bạn đó nhé anh chúa non mới mới đẻ ra quá tuyệt vời luôn ạ rất uh, trẻ rất rất khỏe nhé chú non thì nó đẻ khỏe lắm mà, ạ cái này có mặt đấy thôi bỏ vào rồi được rồi nó đi đâu được anh chưa? Hả? nhìn thấy chưa hả nhìn thấy chưa đây, đó cảnh cảnh ờ, cho quý anh chị xem này, em vẫn đang cầm con chúa này nhé chúa này một cái một con đang nở ra em nhìn thấy một con <laughs> một nở một chuyện bị nở ra mà em ham ờ, quay vào cái cầu đấy bò ra luôn rồi đã được cận cảnh quay được chú lở thì quá tốt đúng không thì bị nói đầu rồi mà mình ép mãi em quay mãi cái nụ chúa mãi em bỏ ra không chịu vào Ờ, như vậy là đẹp rồi bậc quý anh chị nhé cái chú này ờ, khả năng anh sẽ kiểm tra anh tiếp tục anh anh bỏ vào con cái bỏ chú già khác đi nhé các bạn nhé từ thay chú ạ có thay không chưa chú non có thay không để coi quay ổ nào phải thay nên thay đi tốt hơn nhé cận cảnh tình cờ quay được ờ, chú ờ, cận cảnh chú lở luôn các bạn nhé ờ, chú quý chị này khác cái cảnh chú lở đấy rất ít người xem đúng không cái lúc đó, em mà quay được một chút là tuyệt vời luôn nó bò ra rồi em mới nhìn thấy ạ à. em ở sau có hai con chú đấy một con chú em là trong chuồng này à, trong trong dọi rồi một con chú bò ra thì nó nở nhanh thiệt anh vừa nói nó chuẩn bị nở thôi đúng nở thiệt đâu rồi không nhìn thấy nữa à đấy, những cái nỗ ra đi vào đấy các bạn này nhé nỗ hướng đi vào đấy ạ anh đang để ý cái con chú nó, nó ở cầu này cầu kia rồi nó mới ra thì nó tập bay nó đi bay lộn xộn các bạn nhé mất ruộng để làm mũ lên ờ có mũ này đây có mũ này đây có mũ này các bạn có mũ chúa thấy chưa mất phát nó mạ tạo ngay ngày qua mất phát hôm nay nó tạo luôn này giờ anh phải cấu đi này chứ chúng ta tránh để nhé bạn nhé để nó tách đàn ạ hai mũ chúa luôn bên đây một mũ là ba mũ luôn bốn mũ luôn khiếp các bạn thấy chưa rất nhiều chú mù chú nó tạo ra mất phát nó tạo ngay ạ à. mình bóp những cái đó không cho tạo nữa các bạn nhé nó tạo nhiều sau này là ong nó tạo ra thì à, chúng ta sẽ bị tranh bị mất đàn hay tách đàn là nguyên nhân là chúng ta không nuôi ong được như vậy các bạn nhé hả tí nào còn một cái nữa đấy anh đang kiểm tra các bạn các bạn nhé một cái cầu làm năm mũ chú luôn các bạn một cái cầu này mới mới hôm qua bọn em mới mới mới mới bỏ thay con chú già nhốt con chú già vào dọ này thì nó nó đã chết rồi thì nó tự tạo ra năm mũ mới các bạn nhé đó như vậy thì ờ, nói chung là tạo mũ chúa của chúng ta ghép đàn đơn giản các bạn nhé ghép con chú lon vào chú cái vào ổ mới thì chúng ta thấy cảm đơn giản quý anh chị ạ nhưng mà chúng ta phải biết phân biệt cái mủ chúa nhé mủ chúa mà chúng ta thấy hiện tượng mất chúa là nó tự làm mủ chúa chúng ta phải phá cái mủ chúa đi ạ nó mới làm mủ nó chưa đẻ ấu, ấu trùng vào đấy đấy một con đang trong đấy một con đang còn em đang cầm cái giỏ đây các bạn nhé đây em to ni tiến đây em to ni tiến uh, xin chào quý anh chị nhé đây là cận cảnh ghép ong chúa của em đã bắt được con chúa non kia rồi còn chúa non này bọn em sẽ tham khảo uh, xem ổ nào nghiên cứu xem ổ nào mà chúa già mà em đã thay chúa non này nhé các bạn nhé. buộc lên thay ạ thay thì tốt hơn nhé nói chung là quý anh chị mà chưa am hiểu về ong thì cả mới xem cái video khó, khó hiểu đúng không mà quý anh chị nào biết về ong thì à, xem thì chúng ta hiểu ngay ạ ờ, chào Hiền Trần nhá Hiền Trần mới vào à ờ, hôm nay là mình cận cảnh ghép ong chúa đây thỉnh quảng à, ghép ong chúa cận cảnh nhìn thấy ong chúa mới mới nở ra luôn con này thì mình à, nở ra trước nó nở trong đêm rồi con vừa rồi mới nở ra mình ghép vào trong đàn này rồi con chú này mình đang rốt trong dọ đây thì con chú non đây thì mình để cho để phát triển đàn cho mạnh lên nhé vì hôm qua chú này nó khoảng tầm 10 tháng tuổi đấy các bạn nhé con chú ở trong ổ này ạ à, mình à, đã, đã, đã, à, tách ra rồi tách ra trước 12 tiếng các bạn nhé mình phải nói trước là phải tách trước 12 tiếng các bạn nhé 6 đến 12 tiếng là tốt nhất chúng ta trên 12 tiếng đi vì từ hôm qua đến giờ này cũng gần 24 tiếng phải 12 tiếng các bạn ạ là mình cách thoải mái rồi nó khoảng tầm 20 tiếng rồi nhá hôm qua mình tách cái muộn à, mình bắt con chúa muộn hơn ạ hôm qua có một video mình chia sẻ đó thì hôm nay là mình sẽ kiểm tra lại xem là anh sẽ kiểm tra nhìn lại con chú ở trong này và xem có mủ nào không như có hai mủ dưới nữa anh chưa đấy hôm qua mới hiện tượng như quý chị này một cầu kia đâu nó làm năm mủ rồi hôm nay nó làm đây đây hai hai ba mủ rồi ba mủ bốn mủ luôn Anh nhìn thoáng qua dưới đít là bốn mủ luôn bốn mủ ông chúa nó để để để để để sinh sản ra các bạn nhé nó nó tự nó làm ra mà nó tự làm ra để nó biết hiện tượng là mất mủ ông chúa nó phải tự làm ra các bạn nhé nên là anh em nào mà làm bên ong thì thì hãy à, hãy xem ờ, video của kênh Tony Tiến nha để mà hiểu ờ, hiểu biết về cách ờ, chăm sóc ong không bị không bị mất các bạn nhé đây là chúng em là tự tự tự tạo mũ ong chúa và tự tách đàn ong chúa ra nhé các bạn nhé tự chia đàn tách đàn được đơn giản rồi quý anh chị nhá nếu quân em mạnh em sẽ để mủ đấy bọn em sẽ tách ra rồi chào thanh thanh hoài nhá rồi hãy qua bên hiền trần chơi bạn nhá bạn thanh hoài này mới vào là hãy qua bên hiền trần chơi nhá mình cũng à, chỉ chia sẻ trong vòng khoảng 2 phút đó mình cũng xin phép dừng ở đây nhé vì mù ông, mù ông chúa rồi uh, thanh hoài chào hiền trần hiền trần anh qua bên thanh hoài chơi và giao lưu nhé đây con ông chúa mình đang rốt riêng đây các bạn nhé là có ổ bên kia còn ổ này là chúng ta sẽ xử những cái nụ ông uh, à, mù ông chúa đang đang đang bắt đầu đang hình thành nhé các bạn nhé nó hình thành nó sẽ để ấu trùng ra đây để làm uh, chúa mới các bạn ạ nhưng bọn mình không cho để nữa vì uh, mùa này chúng ta nên uh, lấy mật nhé không phải nên lấy quân ạ chúng ta không lấy quân nữa lấy quân thì chúng ta để đấy được nhưng mục đích chúng ta để làm gì á mình thì mùa này bọn mình liền lấy mật thôi quân thì hiện tại giờ hai mấy ổ nhà nuôi không nổi đấy các bạn nhé mình cũng chỉ ờ, đủ cái ờ, lượng ờ, mật bán ra địa phương này thôi chứ không phải bán ra toàn quốc nhưng mà với điều kiện chúng ta không không nên đẻ nhiều vì đẻ nhiều thật sự là mùa này đẻ thì chúng ta lấy quân lại không có mật ạ. giờ mình cần mật để mình cung cấp cho thị trường nhé sao mà cái ổ nó lộn xộn lên chưa đó đang ổn ổn xộn đó hả bỏ chúa nó bị làm sao nó đang lộn xộn ở trong cái à, cái ổ của nó các bạn nhé chúa mình mới bắt mình bỏ vào trong đấy một con rồi các bạn nhé như con này thôi ạ à. hai con như một các bạn nhé nhưng con này ra trước ạ à, con này ra sau chúng ta nên ờ, cũng gần cuối video là mình thì nói chúng ta nên ờ, phân biệt được cái ờ, mổ ong chúa chúng ta cho tách đàn hay không tách đàn nhé chúng ta phải xử ngay chúng ta để vậy nó tách mất mất đàn ong của mình hơi bị uổng nhé nó tách là nó đi mất các bạn nhé nó tách là không còn đâu ạ chứ không phải tách là còn ở chỗ mình nhé tách là đi mất ạ rồi thì cũng cuối video đây em Tony Tiến cũng xin phép đấy nhá vì cận cảnh ghép ờ, ông chúa mới vào ờ, ông ờ, thay ông chúa tức là em thay ông chúa già rồi bỏ ông chúa non vào đây đã đã xong rồi màn sẽ kết thúc được xin quý anh chị xem và nhớ ủng hộ em Tony Tiến nhá bằng cách tặng em Tony Tiến một like anh chị em nào chưa bấm nút chuông hay bấm nút chuông để người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của Tony Tiến Sơn Đòn nhá anh xin chào và hẹn gặp lại ạ chào Hiền Trần nhá chào ba bạn đang xem nhá